Mẹ ơi, măng khó ăn lắm Nêm cà nơ là ngọt liền ạ à. Mẹ ơi, cà nơ kìa Tết này cà nơ giảm tận 28 nghìn Gói 900 gram chỉ còn 57 nghìn Cà nơ 900 gram chỉ còn 57 nghìn